Vlog thực hành Thiết thực Cụ thể Giúp khắc phục tập luyện Phương pháp tập gym đúng chuẩn Duy Nguyễn THOL Xin chào các bạn đến với chương trình Vlog thực hành ngày hôm nay của Duy Bà nhìn ngực Duy đi, thấy không? để có được một cái cơ ngực như vậy không phải là dễ đâu ừ. nhiều bạn nhìn ngực anh duy cũng thích lắm ờ cũng muốn được như anh duy nhưng mà các bạn có một cái vấn đề nóng vội sai lầm cực kỳ chết người và hôm nay trong vlog ngày hôm nay duy sẽ ờ, chỉ ra cho các bạn một số điểm chết người tức là một số nguy hiểm sai lầm chết người chúng ta cắt ngực tại sao chúng ta phải cắt ngực không cắt ngực thì ngực chúng ta không đẹp được cắt ngực là cắt cho cái đường cạnh ngực bo tròn nó tách biệt giữa ngực và bụng đó là lý do quan trọng nhất chúng ta phải cắt ngực nhưng mà cắt ngực cũng chết người chứ phải không đâu không phải là duy giỡn không phải là duy hù các bạn mà thực tế có một đồng chí tập cái bài cắt ngực này chết ngắt vì một lỗi sai rất là sơ đẳng cách đây cũng mấy năm rồi mà duy cũng nói rất là nhiều lần rồi nhưng mà trong cái thời à, gian ngày hôm nay á là duy làm lại một số cái video cho nó hệ thống cho nó bài bản vậy thì bạn nhìn đây một cái ghế quyền thoại một ghế truyền thống một ghế bất kỳ phòng game nào mà mà nói chung là bình dân đều có này là bình dân nha đây là cái máy decline benpress nó dốc vậy là decline thì ở cái bài tập này sẽ có hai điểm nguy hiểm cực kỳ chết người đó là đầu tiên mình nhìn cái đó dốc xuống đúng không là khi bạn nằm xuống nó chóng mặt đó nằm xuống nó rất chóng mặt khó tập lắm bạn <coughs> đây là lý do chính mà hầu như là một số chủ phòng á không có cho các bạn mới vô tập ngực mà chơi bài này đâu chết á không phải là chơi không được mà là chơi nguy hiểm quá chết đó nên người ta mới nói là ừ mới tập game không được cắt ngực hay là mới tập chưa ngực không được cắt đợi ngực bự đi rồi cắt ngực cách giải thích đó đó nó không hoàn toàn khoa học quan chỗ á là mục đích á, mà tôi không được quyền sử dụng cái máy này trước đó là tôi tập xong rồi tôi bị tôi chấn thương tập tôi bị chết chứ không phải là tôi chưa người tôi tập không được hai vấn đề khác nhau nha vậy bạn sẽ giả sử bằng nằm đi ờ à, bằng nằm nè má nhìn nó đếm một chục ông sao rồi đó là đã khó rồi đúng không là đã khó rồi chứ chưa kể á khi mà bạn lấy cái tạ ra nè bạn nhìn nó có rõ bạn cầm nó méo tờ lơ học dưa hết rồi bạn lấy ra có vợ vậy không cho khó tập quá chóng mặt quá đó và giả sử bạn tập được đi nữa thì bạn cũng tập ra kiểu như nè đó thì bạn thử cái tập như cái hiệu quả gì đâu rõ ràng nó không vô cơ luôn mà nguy hiểm hơn người nữa là nó còn chết nữa chứ phải giỡn đâu hồi nãy là di diễn đó của bạn thiệt cái bạn chặt cái bạc một cái rồi quẹo hoặc là bạn chặt cái bạc qua đây cái gãy nó nó nguy hiểm luôn nguy hiểm ở chỗ đó đó là nguy hiểm chết người đầu tiên xong rồi đi ra mà ờ, má cái trong mặt Yeah. <laughs> không phải là diễn đâu có thiệt rồi đó có nhiều đồng chí tập xong xỉu rồi đồng chóng mặt mà đó tức là mình phải tập nó quen rồi thì mình mới chơi cái bài được nên cái bài này nó mang tính chất truyền thống nó mang tính chất cổ điển nhưng mà nó cũng có những cái cái hạn chế mà những cái hạn chế đó nó rất là nguy hiểm mà nó trở thành cố hữu luôn chúng ta không có khắc phục được thằng nào đi uh, xe mà bị say tàu xe xe ói xe đó vô tập bài này vui lắm nó cũng ói một hột vậy đó đó. nên đó là đó là một cái nguy hiểm chết người khi mà chúng ta tập cái bài này né được thì sao đúng không vì phân tích thôi đó là nguy hiểm chết người đó bạn không bị thôi không bị cứ chơi đi nhé yeah. còn cái số 2 nữa đó là vị trí hạ tạ tức là vị trí hạ thanh đòn sai cũng chết đó vì lấy ví dụ biết sao ví dụ đây nữa cái máy này chuẩn quá rồi ơi cái máy này trước khi mà di nhập về đi chỉnh nó theo thông số kỹ thuật của người Việt Nam rồi bây giờ muốn sơn chơi chết nữa đây sao chết ta lên về đi còn về chết nè đó sẽ chết nó dài dài rồi đi đó là cái vị trí hạ thanh đòn không chuẩn sao gọi là không chuẩn đó, không nhìn vào đây lấy bộ dễ à dễ dễ dễ lấy ra không mà không không đẩy ngầu không xuống như này đó bữa hổm cái đồng chí cái chết là tại vậy nè bạn xuống như vậy là ngay trên vị trí nguyệt tử luôn ngay vị trí là chỉ có đường chết thôi đẩy là sao đổi không cách nào nó bị khóa rồi và những cái tay duy nè cái vai nè cơ ngực nè nó xé nó banh luôn nó khóa rồi nó muốn muốn rút chuột luôn vậy lưng nè sắp rút nó đẩy lên đó cái đó chết người thiệt chứ phải giỡn thôi nha tại cục này 10 kg gì diễn cho bạn coi đó đó là chết chết tại vì sao tại vì vị trí đó là vị trí chết tôi không còn lập nữa tôi bị khóa cái vai rồi tôi bị khóa luôn mẹ cái ngực rồi tôi bị khóa luôn cái cùi chỏ rồi thì thôi mình nên thôi xin mang thương đau này là gì đang mô phỏng là cái tai nạn hồi năm nào đó nha các bạn nguy hiểm lắm nè lại nè này nha cái đòn nó rớt vậy nè nó rớt gần cổ <clears throat> nó rớt gần cổ này chắc chắc cái này này chắc chắc đúng không chắc chắc vậy là vị trí thành đòn sai nguy hiểm chết người nó rớt đây có đúng nè nó làm sao nó phải rớt ngay đây rớt ngay đầu vú đầu vú chỗ nào rớt chỗ đó mà xích xuống đầu vú xéo thì lúc này bạn không bị khóa nè cái tay cái tay của bạn rất có lực cái vai của bạn cũng rất có lực đúng không cơ ngực của bạn cũng rất có lực đẩy lên vô tư không đó hai cái sai lầm cực kỳ chết người một cái khóa hết chết một cái nội công yếu chết nên cái bài này là một cái bài bảy đúng không một cái bài bảy do những cái hạn chế của nó mà chúng ta không thể khắc phục được thì chúng ta cũng nên hạn chế tập bài này mà theo truyền thống thể hình hiện đại bây giờ hầu như nó bỏ bài này luôn mà nó bỏ này luôn cái máy này nó là đúng đó nha nãy là duy nó là duy sai là sai cái cơ chế bài tập cái cơ chế cách tập chứ chưa chưa chưa nó là sai cái thiết bị nha cái thiết bị bạn sẽ gặp những cái sai sau đây thứ nhất cái chỗ này là cái cái này nó lỏng nè nó lỏng bằng bằng tập vui lắm nó lắc cà bạc cà bạc cà bạc cà bạc cà bạc bạn đứng bằng bằng bạn nằm cái chân bằng quẹo qua quẹo lại nó không thăng bằng được cái ghế dốc này nó dốc như vậy nè dốc như vậy là chống mặt này nha nó dốc như này bạn nó dốc tự nó không phải vậy đâu nó đây lên tới đây nè nằm xuống một cái nhìn ngược kia luôn cái đó là sai nó lên phòng nào bạn có những cái máy như vậy mà bỏ liền gì không có gì một bài tập mà đánh đổi cả tương lai nghe không cái thứ ba cái khung mình nó yếu cái con mình yếu á bạn tán cái cây vô cái đùng cái nó lắc bạc bạc bạc bạc nó ghê đó bạn chết thì cũng chết mà ghê lắm nó như ví dụ là chưa ví dụ như vậy đi bao giờ có lên tận tán vô cây các bạn đó là phong cách rồi phong cách của Duy Nguyễn mà rất là nhiều người coi video của Duy Nguyễn là tập giống luôn ví dụ vậy đi ha lên là vậy nè đây là lên đẩy vô rồi không bây giờ là đâu có ai mà lên cũng canh canh gì đâu bá trời nặng thấy mẹ luôn rồi gồng một canh nữa hả canh nó niễn quá gớt vậy cũng chết nữa nói không thấy ghê không đó nên lên là cứ an toàn cho em dày đúng không lên thẳng rồi chắc chắn vô không bị chạy đâu hết đó bài xì quắc cũng vậy nữa đó mà để một cái mặt như vậy cây nó yếu nè lắc bên này nó vô trước bên kia vô sau cái kết quả bên này nó vô bên này nó rớt đè cũng chết vậy nó tóm lại cái bài tập này có thể tập có thể bỏ đúng không nhưng mà khi bạn vô cái bài decline cắt ngực này nè thì nó gặp hai vấn đề cốt lõi mà duy vừa phân tích đúng chưa nhưng mà đối với cá nhân của duy á và đối với thl game center đây là một cái máy tập nó mang tính chất hoài niệm nó mang tính chất cổ điển nó mang tính chất dư âm của ngày xưa ngày xưa là duy là tập game năm 2003 thì giai đoạn từ 2003 tới 2012 là phòng tập cổ điển nó nhiều lắm bạn phòng tập bình dân á phòng nào cũng có cái máy này hết vô tập ngực cứ cứ nữa ngang dốc ngang dốc làm tới thôi đâu như giờ đâu giờ nó còn có điếp điếp này nọ kia xưa xưa là chưa có điếp đó nên đây là nó nó hoài niệm nó cổ điển và duy cố gắng duy trì nó trong THOL Game Center Bình Tân còn THOL Game Center Hiệp Phú và THOL Game Center Hiệp Phòng Duy sẽ bỏ máy này sẽ bỏ máy này đỡ tốn tiền mua bạn giờ hết tiền mua máy rồi thì thôi qua một cái video ngắn gọn này thì cũng gửi gắm cho các bạn được những cái kinh nghiệm những cái cái kỹ năng cốt lõi khi chúng ta tập bài decline band press để chúng ta cắt ngực dưới nhớ bạn bị vướng phải hai sai lầm mà duy vừa đề cập đó nó là nguy hiểm nó là chết người chứ không phải nó là phong cách những cái nào nó nguy hiểm hay là những cái nào mà nó không đúng nó mang chất là phong cách người tập duy không bao giờ chỉ nói cả nhưng mà những cái gì nó mang nguy hiểm cho cá nhân chúng ta cho chấn thương cho cái sự kém tự tin trong tương lai và cho sự hạn chế hữu cơ thì duy phải lên tiếng để các bạn cảnh báo kịp thời rồi bây giờ Di sẽ biểu diễn lại à, cho nó nó nó nó đẹp nha đầu tiên chỉnh lại chỉnh lại biểu diễn xong rồi chia tay vlog à, nha các bạn hỏi chào nha đó vô được cái này chắc nó không bị dướng giò bạn có mấy cái chỗ khác làm dướng nha nên nó cảm giác nó khác thôi nha đây là cái cảm giác máy ví dụ cái này nó nằm đây qua nằm đây nè cái giò bạn về bạn tập nó căng cơ đùi nó cảm giác máy độ này nó căng cơ đùi đó cầm vừa phải thôi cầm đừng rộng quá rộng quá hồi lên không được thôi chứ gì các bạn thấy không cầm dây cũng được cầm dây cũng được mà phong cách của gì là cầm 5 ngón lật bên rồi đẩy à, <laughs> không khóa khớp xuống ngay đầu vũ cho anh lên rồi bye bye xin chào các bạn hẹn gặp lại các bạn trong những vlog tiếp theo hãy like share và comment nhé chúng tôi sẽ ra lại các bạn đấy trong lớp anh là người soi hóa viết cân bằng phản ứng của tình yêu thêm xúc tác cho nhung nhớ thật nhiều nào phản ứng theo hai chiều nghịch nhau anh sợ hai trong màu sắc dung dịch lòng xanh ngọc bích chuyện sáng đen hết mặn nồng dọi lại đến hơn ghen hai thái cực tình yêu và hóa học màu váy khi hoa bên